Em à, ở chia buồn với gia đình nhá. Ờ, thôi cố gắng. Anh nghe, nghe cũng đột xuất mà, rất là sốc. Hôm nay lên chia buồn cùng gia đình ấy, thì à, Giang cũng gửi cái à, cái suất chia buồn của chị Linh ở bên Mỹ và của anh Sơn Hà Nội thì à, Giang sẽ trao lại cho gia đình anh chị đây là món quà mà của anh Sơn và chị Linh ở bên Mỹ và xin chia buồn cùng vợ chồng em và là hai cháu thế cạn là chị Linh của bên mỹ và cả em của anh Sơn Hà Nội thì em xin cả ơn cả hai chị Sơn Nhật Các anh ạ. Chị và các anh Sơn. Ừ. hai vợ chồng cố gắng nhé. Ờ, động viên rất là bà con hàng xóm mọi người đây cố gắng động viên gia đình nhé. Thì Giang cũng gửi quà cho chị một chút nữa này mình sẽ xuống như đó để à, xem các bác và mọi người cùng ấy à, à, cho cháu ấy. có nghĩa là khi mà đưa đám tang này thì là chị em phụ nữ con gái là không được đi xuống dưới đấy xin chào quý vị và tất cả mọi người chào mừng quý vị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé thì hôm qua là mình cũng đã vào chia buồn cùng gia đình và thắp nén nhang cho cháu Giang và cũng nhận được rất là nhiều cái comment của quý vị như là khán giả là chia buồn cùng gia đình thì Giang thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi thì buổi sáng ngày hôm nay thì Giang tiếp tục truyền tải tới uh, quý vị và mọi người một số cái phong tục mà khi mà đưa đám tang của cháu Giang này thì à, Giang có hỏi bà con đấy thì là buổi sáng sớm ấy, thì người ta sẽ đưa cái quan tài của cháu là xuống khu vực mà chuẩn bị hạ huyệt là người ta để ngoài đó chứ không để trong nhà hai là các thầy cúng là sẽ làm lý để chọn phong thủy Đấy, như đồng bào trên này thì giang có được bà con giới thiệu là như vậy thì uh, mọi người đã cũng đang uh, bắt đầu xuống dưới này dần cũng ngay đây thôi thì bây giờ mình sẽ đưa tất cả quý vị mọi người đã xuống dưới này để uh, xem phong tục đám tang của đồng bào hâm mông ở trên này à, chào ờ, anh nhá ờ hơi, hơi mưa chút chào anh em nhé thì cũng hỏi ờ, qua anh em họ hàng thì mọi người là chôn ở cái phần đất của nhà mình thôi ấy. không phải là đất của nhà người khác đấy nói chung là trên này thì bà con là văn minh hơn nhiều ở những vùng Hà Giang hay nơi khác người ta phải phơi xác rồi à, làm rất là nhiều thủ tục trên này là bây giờ cũng đa số là nó văn minh hơn nhiều rồi ờ, à, chào anh nhá chào các cô các chị nhá vâng nhá Đấy, rất là đông luôn mà con hàng xóm chào các cô các bác nhá chào các chị nhá đến rất là đông à cũng ngay đây thôi chào bác nhá Thank you. chào các bác nha cả nhà thổi ken thôi à lấy thổi ken lấy ừ, lý thổi ken xong là nó làm xong là à, à xong rồi là đúng à. mình cũng hỏi qua mấy anh em bà con đây đây là

chứ mình nói nhà thì cũng cho quan tài nhưng mà à. này làm gì thì phải bỏ ra à, bỏ ra mất luôn có nghĩa là mọi người làm lý mà bắt đầu là nguyên kênh đây nha mọi người nhé đó thì uh, bây giờ mọi người khênh cháu xuống cho khi mà làm lý xong ấy khênh cháu xuống uh, và vào quan tài thì mình mới hạ huyệt Đúng, bây giờ nó cầm á Thôi chú con Thank you. 没成那没说，看真多。我主要是嘛，我我要去当兵，去当兵那嘛。太热了，哇，trên này mưa to quá, <laughs> trơn, dạ rất là khó luôn. chung bà con trên này đi nhanh lắm không to lắm rồi nhưng mà à. mưa xa hết đi luôn đấy à thế à ừ. Chỉ có quả hạt mà con gì cũng có nhiều, có nhiều. Quay gì, quay đây bết xuống đất rồi nước ấp nâng mơ chị chị nó tụp lại thế này ăn rửa cho lúa lo luôn muốn luôn băng không nên có ăn này sợ ăn thóc bột cho lâu mà lâu này thì ký thì chúng là lâu một ly chỉ mong mong này có thể cứ xong một ờ, tủ tức là chỉ nó có mà cha tôi đi trả phá lâu tinh thì hỏi nằm ở phố sư nằm ở xa nằm ở xa tinh trong tự tại tạm rồi các bác cứ đi trước hết đi người đi trước có nghĩa là khi mà đưa đám tang này thì là chị em phụ nữ con gái là không được đi xuống dưới đấy à còn nếu là các chị các bác rồi anh em trong nhà con gái là ở trên này à ừ. Như kiểu là đi kiểu nhớ sau này là đúng ấy hỏi như thế nào đúng không? Nhớ bao nhiêu? À. Đây các bác ở trên này nhá, chị em bên này nhá. Cho cho cái mông cả năng đấy. Rất tốt, cho nó là ít là cái huyệt của bà con ở trên này là mình thấy đào cũng rất là nông Cũng không được sâu lắm, nó chỉ được khoảng tầm 80cm Rất là nông Như bà con mình là những cái huyệt này là bà con đa số là mình đào rất là nông đúng không? Không, không cần đào sâu lắm nhỉ? Ừ ừ, là bình thường trẻ giòn thôi à. mà người lớn thì khả năng đào hơn sâu hơn nữa à đây à lý ở đây là chỉ là cái lý mà uh, để uh, hẹn nhau do uh, tức là có cái lý là lúc trong sâu là họ sẽ um, có cái ông dương ấy à, để, dương, uh, dương. hẹn là mình ban ngày à. người ờ. mông thì mình ờ, ba ngày là người khi là 49 ngày à đấy là hết tang hết tang vâng. cái đấy là để làm cái gì à các bác lá cây mình lấy à không lý mình đảm bảo xương đánh dấu đấy à đánh dấu vâng. Vâng, vâng vâng vâng hầu như là bà con ở trên này là nắp con tài là mình không không đóng đinh hết đúng không nhỉ à, mình chỉ đậy lên không thôi là ấy không thôi đó. Ừ. à có nghĩa là mình à, phải xem giờ nữa à? phải vâng, vâng. vâng, à thêm giờ đúng cái giờ chẵn hay như thế nào lẻ à giờ lẻ tức là trùng với một trước là ông bà ta mẹ nó kia à tính riêng à có nghĩa là không trùng với cái người trước đã khuất rồi à ngày của hồi giờ của nó đấy ừ Bây giờ ngày tròn thì giờ nó phải cho nó khác giờ, giờ lẻ à. ngày trắng thì giờ nó phải lẻ nó à cũng như các anh hết thôi cũng như vâng vâng vàng à, đầm bà nó không được đi chồng người chết chồng già à có người không được tham gia ờ, tại vì hầu như là thế là toàn con trai đâu tham thì tham mà vâng. người khác thì không à người nhà là ừ. con gái là không, không được đi ờ, là bà ừ. con gái không không được đi uh, xuống để đưa tiếp đưa đưa, đưa người con trai ờ, đã khuất đi ừ. thế còn chắc chắn là bố mẹ 100 trăm hầu như là là không được xuống rồi nhỉ ừ, không được xuống nói chung là mỗi một dân tộc mình cái có một cái khác là mình gọi là cái nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào mình sau khi có người mà mất cốt núi về với ông bà tổ tiên đấy ừ. nó như kiểu là người hay người kinh mà họ là diêm vương ấy ờ à, diêm vương đấy dạ, dạ, bà diêm vương là quản lý đúng rồi mình mất cho nó nó mày hay rồi tôi cho con tôi chút này hay giòn nha. hay Hai giòn giòn co. Sát sát sát cho ăn. Hai áo được. Ui. Sao ăn ăn mất canh này ờ. Ở kia là mình mình bắn cái tên để làm gì á? có tác dụng gì không có ý nghĩa gì không cá ờ, khô là nó thường dùng cái nỏ này à. lúc mà mình rồi ờ, sắt lấy cái đất vâng, vâng. vào thì mình phải bán cái à. phát nghe à, nó này cái kia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 보죠 보죠 보죠 보자 자 자, 다 놀라 아, 아, 아, 아, 아, ê ê chẳng tao đã có cái mà tôi muốn lúc cái đó sang cái cái này gãy rồi đúng không Gãy rồi gấy rồi à, chỉ bắn một phát thôi <laughs> dùng một linh là bà cô mọi người là sẽ lấp đất nói là xong, nói xong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 Video ngày hôm nay thì Giang cũng ờ, có lẽ là xin phép được khép lại đây thôi à, Sau khi mà Tuấn đưa gia đình thì một chút nữa Giang sẽ lên trò chuyện với gia đình ờ, Chia sẻ những ờ, nỗi buồn à, cùng gia đình về cháu Hờ A Giang Thì à, Giang xin hẹn quý vị cũng như tất cả mọi người là ở những video sau hay vì à, bản thân cháu Giang là Giang cũng giúp cháu từ à, đây từ lúc đầu tiên đó thì à, quý vị như là mọi người đã được xem và biết rồi rất là thương cháu đến khi mà cháu về nơi an nghỉ cuối cùng thì ai cũng mong muốn là cầu nguyện cho cháu được siêu thoát về nơi suối vàng và bản thân Giang cũng vậy thì mong rằng mọi người hãy hộ niệm cầu nguyện cho cháu là về nơi yên nghỉ cuối cùng gặp ông bà tổ tiên để à, tốt đẹp hơn à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị cũng như là tất cả mọi người là ở video sau nhé à, cái đấy là à, sẽ à, có cái thầy cũng vừa mới nói là lúc đấy ấy, là để uh, uh, cháu Giang thì uh, đã mới đi rồi thì đi sống cùng các cụ các ông đi trước là đi làm con cháu cho các cụ các ông rồi tiết sau thì uh, cháu sẽ uh, các cụ các ông sống ở, ở trong uh, trường giang hạnh phúc thì cháu hạnh phúc sau đó là tiết sau thì à, cháu là đi à, tiết sau là cháu sẽ được hạnh phúc được may mắn à. Đấy. ý nghĩa à. của nó là như thế à. Ừ. nhưng uh, như kiểu uh, chú chia sẻ là khi mà cháu mất rồi thì uh, phải một trâu một bò này làm ừ. đấy cho cháu để mong rằng là là cái kiếp sau cháu có thể làm người tốt hơn vâng, là người ấy hơn vâng, đúng thêm một con người có ít cho xã hội à, vâng, cảm ơn uh, chú nhé à thì khi mà chú chia sẻ thì uh, theo đang cảm nhận là người đồng bào mong có một cái chút tín ngưỡng gọi là tâm linh vẫn là con người vẫn có một cái kiếp sau nữa không là mất đi thế kiểu mình làm những cái này để mong rằng là kiếp sau cháu trở thành người tốt hơn và con người có ích cho xã hội